Tôi cũng xin giới thiệu, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn về đầu tư tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, à, đổ từ Đà Nẵng trở vào phía Nam. Thì à, nếu bạn thấy cái video này có thể giúp ích cho một ai đó là bạn bè của bạn, à, thì bạn có thể là chia sẻ dùm tôi cái video này ha. Về cái ưu điểm mà của chung cư á, thì bạn à, đều biết là chung cư thì nó luôn luôn nằm ở những cái khu trung tâm để làm cho cái việc mà đi lại của Ờ, người dân sống ở trong chung cư đó thật thuận tiện ha và ở trong ờ, chung cư thì sẽ có những cái tiện ích ở ừ, nội khu và cũng có thể có những cái tiện ích ở ngoại khu đối với những cái chung cư cũ á, thì không có tiện ích ở trong khu trong trong nội khu mà à, họ sẽ à, làm ở gần cái trung tâm nhất và sử dụng những tiện ích ở ngoại khu ví dụ là ở gần trường học hay gần bệnh viện hay gần à, một cái trung tâm văn hóa thể thao gì đó đó cũng có thể là nó cũng có lợi ha rồi nếu mà bạn mua chung cư thì cái phương thức thanh toán nó linh hoạt hơn bạn có thể là mua à, trả trước bao nhiêu phần trăm và sau đó bạn sẽ thanh toán theo tiến độ à, và sẽ khi mà nhận nhà thì bạn mới phải trả hết số tiền đó ha rồi còn à, cái môi trường sống ở chung cư thì nó ờ, mát mẻ trong lành nó sạch sẽ ha nó cũng có những cái đơn vị quản lý thì bạn sẽ Ờ, sẽ phải trả một cái phí quản lý nào đó và sau đó là à, bạn không phải lo lắng gì cả về an ninh về trật tự về tất cả mọi thứ ha trong tiện ích thì ở trong rất là phong phú đủ các thể loại ờ, từ phòng gym hồ bơi phòng đọc các hoặc house này nọ tất cả những cái chung cư mới đều có hết và cái nhược điểm của cái chung cư đó là à, khi mà bạn mua xong rồi Ờ, bạn cũng sẽ không có sổ hồng ngay mà khoảng là 6 tháng tới một năm bạn mới nhận được sổ hồng mà có một vài chủ đầu tư thì cũng không không thể ra sổ hồng được cho bạn có thể vì một à, vài cái lý do nào đó ha về giấy tờ pháp lý thì họ không thể nào ra ra sổ hồng cho bạn được đó là cái nhược điểm và một cái nhược điểm mà là sống ở chung cư rất là nhiều khi rất là phiền đó là nó báo cháy giả ha và báo cháy giả nếu mà bạn ở dưới thấp thì bạn đi xuống không sao bạn ở trên cao quá bạn đi xuống thì hơi bị phiền ha rất là mệt rồi ờ, không đủ chỗ để để xe hơi có những ờ, chung cư thì sẽ có bao nhiêu hoặc là hai nhà sẽ có một chỗ để xe hơi nếu mà bạn muốn để xe hơi bạn phải đăng ký trước à, nói chung là cũng hơi khó khăn về cái việc mà để xe hơi ha nhiều khi mình mình ờ, có xe hơi nhưng mà mình không có không có quyền từ giờ lúc đó là mình chưa mua à, khi mà mình mua chung cư rồi mình mình chưa mua xe hơi và khi mình mua rồi thì hết cái chỗ để xe hơi mình phải đi qua chỗ khác gửi xe hơi mình mới có thể là à, sử dụng à, về nhà mình thì nó cũng hơi bất tiện và một cái nữa là bạn phải trả những cái phí quản lý hay phí sử dụng những cái tiện ích mà bạn không sử dụng ví dụ như ờ, bạn ờ, có khi cả năm trời bạn cũng không bơi hay là cả năm trời bạn cũng không tập gym nhưng bạn sẽ phải trả cái phí đó hoặc là những cái ờ, phí mà là ừ, trồng cây trồng hoa ở bên ngoài không có liên quan gì tới bạn nhưng bạn cũng phải trả đó đó là cái cái nhược điểm như vậy thôi rồi à, nếu mà bạn mua nhà phố thì có những cái ưu điểm như sau đó là sổ hồng bạn mua thì bạn sẽ được nhận được sổ hồng ngay lập tức ha rồi à, cái ờ, nhà của bạn nó cũng riêng tư à, bạn muốn xây sửa như thế nào tùy bạn à, bạn chủ động hơn cho cái việc mà ma chay cưới hỏi ha ví dụ như là ở chung cư thì cái việc mà ma chay nó cũng khó ờ, cưới hỏi cũng khó bạn đi ra ngoài còn ở ngoài thì bạn có thể làm tại nhà bạn luôn rồi ờ, ví dụ như là cái nguy cơ cháy nổ thì nó cũng đỡ hơn ví dụ nhà mình thì mình có thể là cẩn thận à, củi lửa hết ga gì đó thì nó đỡ hơn là nhà khác tự nhiên bị cháy và mình sẽ bị lây chẳng hạn đó ví dụ chung cư thì ờ, nó hơi bất tiện như vậy rồi ờ, bạn sẽ không phải trả một cái bất cứ cái phí quản lý nào và chỉ cả phí sử dụng điện nước rác hay là gì gì đó thôi à, không phải trả những cái ví dụ còn nữa là bạn à, cũng nếu mà bạn có nhu cầu à, sử dụng những cái tiện ích ví dụ như là đi bơi thì bạn đi bơi bạn trả theo theo lần à, bạn tập gym bạn cũng trả theo tháng đó là tùy bạn chứ bạn không phải không phải trả một lúc cái tính thanh khoản á, thì ờ, cái tốc độ tăng giá nó sẽ cao hơn chung cư ha mặc dù có thể là mua nhà phố À, bạn cho thuê giá thấp hơn nhưng việc tăng giá của nhà phố nó sẽ cao hơn là chung cư à, cái đó là một cái hiển nhiên và cái nhược điểm khi bạn mua nhà phố đó là à, đầu tiên là bạn phải trả tiền một cục bạn không được đóng theo tiến độ à, nhà phố mà là nhà phố hiện hữu ở trong nội thành nha còn nhà phố ở những dự án thì bạn vẫn bình thường bạn vẫn mua được uh, theo tiến độ bạn phải trả một, một ít thôi và sau đó bạn sẽ đóng theo tiến độ còn nhà phố ở trong nội thành thì bạn phải trả một cục à, khi bạn mua một trăm phần trăm luôn những cái tiện ích ở ngay trong cái khu vực của bạn nhiều khi không có bạn phải đi rất là xa à, và xung quanh cái ờ, cái chỗ nhà bạn ở nhiều khi cái trong nhà của bạn mình đẹp đẽ à, nhưng mà ở ngoài ở hàng xóm hay là cái hẻm của mình à, nó có những cái tệ nạn mà nhiều khi mình cũng không muốn nhưng mà nó vẫn diễn ra ha rồi à, nó có thể là ngập nước rồi không khí ô nhiễm hay là uh, nhiều lắm uh, nhiều thứ có thể xảy ra khi bạn ở nhà phố và nhất là an ninh rất là kém à, nếu mà bạn ở trong hẻm à, bạn đi về thì phải cẩn thận sợ khi mà đi khuya quá thì cái an ninh nó không có được bảo đảm giống như ở chung cư câu hỏi đặt ra là vậy tôi sẽ lựa chọn chung cư hay nhà phố thì à, lựa chọn chung cư hay nhà phố là tùy cái mục đích của bạn nếu mà bạn ở à, thì bạn có thể là à, lựa chọn chung cư cũng được lựa chọn nhà phố cũng được ha nếu mà bạn ở thì à, ví dụ như là mục đích của bạn bạn chưa có nhiều tiền à, bạn chưa có nhiều tiền để bạn có thể là <laughs> hưởng thụ được tất cả những cái à, tiện ích ở chung cư à, thì, tại vì cái tốc độ tăng giá của chung cư nó sẽ thấp hơn nhà phố nên bạn có thể là mua nhà phố và mình sẽ kèm theo cái việc mà mình mua nhà phố mình ở đó mình có thể là xe à, cái việc mình có thể là cho thuê cái phần dưới à, mặt mặt bằng để có thể người người khác à, thuê trả tiền theo hàng tháng hoặc là bạn có thể là xe bớt phòng để cho những người khác sử dụng bạn có thể dùng cái tiền đó để đóng cho ngân hàng hoặc là dùng cái tiền đó để chi phí ha mọi thứ ha cũng có thể được còn khi mà bạn là thoải mái rồi không cần phải lo lắng ừ, những cái chuyện khác thì bạn có thể là mua chung cư thì bạn ở nó thoải mái à, bạn có tất cả những cái tiện ích trong khu à, nội khu và môi trường sống cho con bạn cho tất cả những cái người thân ở trong gia đình bạn còn à, đối với việc mà đi đầu tư à, đầu tư thì à, lúc trước à, bạn cũng có thể là mua nhà phố và đầu tư bạn à, cho thuê à, nhưng mà hiện tại thì cái việc mà là cho thuê nhà phố ờ, ở trong nội nội thành á, thì nó không có giá trị ha mà nó không có giá nhưng mà nó không có giá trị thì bạn không có đặt nặng tới cái vấn đề là uh, dòng tiền ha tại vì khi mà bạn mua cái nhà phố thì nó cái dòng tiền của nó rất là thấp còn đối với cái chung cư với cái số tiền mà ví dụ là à, 5 tỷ à, mua được ở nhà phố cho thuê được à, vài triệu một tháng thì 5 tỷ đó chung cư thì nó có, có giá trị hơn và cho thuê được giá cao hơn à, đó là một vài cái chia sẻ của tôi à, mong rằng cái việc à, này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn nhà phố hay chung cư để đầu tư hoặc ở à, cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo